đang quay rồi đang quay rồi mà mới chạy dây này mấy dây đủ à sao đây xem đâu ở ngoài à ờ, nó ở ngay đây rồi đấy quay đi quay cả anh cả tôi thu vào thu ra nữa biết thu vào thu ra không để đâu ấy anh em ạ 走了。 Boleh buat barang dari sana. sóc này rồi rồi anh em ạ <laughs> được nhá bắt được buổi rồi nhá trận đấu quá là hay luôn ok nha anh em số 1 luôn